rồi sao rồi biết của ai không mà vô chưa chân chụp rồi hả biết của ai không biết của ai mà lấy biết không rồi hai rồi chú mấy chú vô rồi không biết chào hỏi gì chân hả chú về tắt cái tivi con cái bà tư nè có thùng sữa nè tôi gửi cho thùng sữa uống nè với lại à, bánh đó biết cái đó là cái gì không biết hả hưng với nghi coi thôi hả coi thôi à không biết hôm nay nhà chơi chạy nổi cho đi đâu cho nó sợ quá thôi rồi mấy ngày đâu có đi học gì hả bà sao nó có cho học đâu mà dạ ở nhà đổ chơi trong nhà gì không đóng cửa lên chơi Nghi năm nay nhiêu tuổi rồi Nghi? Năm Năm tuổi hả con? Lớn rồi ha Lớn rồi đó Chú Phước Nhưng con Nghi nó quen với con chó rồi Quen với chó là sao? chơi với con chó à chơi với con chó hả ờ con qua nhà chị nhớ coi phim á con chơi với chó chơi lại chân đứng dậy cái đầu chơi chơi lại chân á anh này chỉ dám đuổi nó thôi à đây là bà con gửi hộp sữa đó ủa quên ờ. thùng sữa chứ thùng sữa cho ai nhỏ dạ với lại bánh đó lặt vặt đó rồi lặt vặt cho hai đứa Ờ, tôi thấy là ờ, nhiệt quá cho la chặt chắc dám vô chú. Hai bịch giống nhau. Nhiệt quá trời quá đất rồi. Ờ. Không có dám vô rồi quá rồi. Ba bịch giống nhau. Ở vòng vòng đi cái ghê. Con kiến nè. Tối ngày không đâu có cho. Bịch này. Hai nhóm là lộ. Lâu lắm rồi. Dạo này tròn do rồi ha. Nóng hôm qua hai bữa gài. Bệnh hả? Nghĩ quay, quay lại đây nè, lại coi ờ, chú Bước coi ơi có nóng không? Hết rồi, lo thuốc hết rồi, hai đứa lo thuốc hết trơn rồi. Có nóng không? Hết rồi. Hả? Nó đi nó con hết rồi hết rồi hả mấy gà có trong chú phước vô không có <laughs> nè thịt nè cứng ngắt nè thấy không Ủa, nhà sao bạn quần in rồi đá quần hay gì vậy không có trời lạnh trời lạnh hả anh hai đá dầm anh hai đá dầm thân đá dầm luôn <laughs> ừ. chết Biết luôn ai không chú liêm trong mà trong chú phước hả ở nhà đổ đồ chơi dài dài chơi chơi chứ không có cho đâu ra cửa này cái ngồi ra cửa thì vô chú ơi sợ quá trời hồi nãy lội đi đâu vậy bà thấy bà lội đâu vậy đến đi mua bánh rồi giờ khỏi mua luôn có bánh này cả mua trả lại rồi đỡ tốn tiền mới mượn ông năm năm ngàn là đi mua bánh cho hai người nhỏ tôi ăn ở nhà cho nó đừng có buồn dạ ừ chứ không vậy đó sợ nó nhà nó buồn tại vì có bánh thì mình bánh nó chê lắm bột gạo nó chê đúng rồi có rau ờ. câu nữa đó trời ơi đã cái đó mày thái ra ăn đi mày gì chứ mày thái dữ lắm mày ăn có có gì đó có gì có không khoái không ăn hoài à hả nghi có gì không khoái không không cái gì mà nó ăn rồi nó ăn hết trơn rồi nó không có chừa ai trơn chú ơi vậy tính ra từ ngày dịch giờ là hai đứa hết học luôn à không đi học luôn không nó học ta đâu có cho mà ở nhà gì không á quên cô giáo luôn dễ gì nhắc cô giáo gì lắm nó hỏi chừng nào tao cho đi học mà cấp coi chừng nào tao cho thì đi tao đâu có biết thằng hưng thì nó nhớ chữ nó coi được thằng con này nó đâu có biết nghi ủa vậy là nghi là chưa biết chữ mà mại mại chứ đâu có biết chữ ờ, nghi nó còn học ờ, lớp lá lớp lá lớp lá ờ. hưng vô lớp 1 à. vài chữ rồi đó chị biết chữ dạ chào chú mới hôm qua kêu ông mượn hết tiền đi mua bánh hai đứa nhỏ ăn dạ đó. nè bà bà tư con dạ. gửi tiền ờ, của tháng 11 nè cái này ờ, tháng này có ông ờ, ông Quang gửi cho bà trăm đô nè vẫn còn giữ nguyên của bà 7 triệu nha trăm đô này còn đổi luôn được dạ. uh, 2 triệu 2 80 mấy ngàn á, ừ. đô dạo này tụt giá. Tụt, đó trời ơi. Tụt mất mấy ngàn à, tại với lại nói nói thật ra tại không nó không có có con không còn uh, tiền là chẳng à, nó đưa mà hai triệu ba bây giờ còn có hai triệu hai tám mấy ngàn trời ơi mất cái đầu à, chín uh, ngàn hay gì á trời ơi rất nhiều nhiều chú ơi tôi mà còn mấy cái à, sữa này với bánh này là con mua gửi cho hai bé à. để cho hai hai em dùng sữa Nuti ở trong đó có sữa đó có xe nữa đó mười mấy chiếc xe đó ừ. đồ chơi có đồ chơi mới chắc ra trong đi xe cổng vào đó đi đâu vậy vô lấy xe lấy gì vậy lấy ra cho chú phước coi hả à. được mấy chiếc nhiều hả thấy ấy quá tôi sợ mấy chú không vô hoài chú phước coi. nhân nhân nhân con nhân con có hai hai xe màu xanh dương mà bị mất một cái xe giờ còn một cái xe thôi à. ở trong này nè ở trong này còn nhiều lắm á chừng đó đó là màu nhóc của trơn á ừ đó thấy không nó lấy vậy nè nó trong nó chiếc xem đó nó lấy rồi nó chơi đó nó mới chơi rồi nó hưng hưng đạt đó nó quýnh nghi rồi chú thắng dạo này chắc cũng ổn phải không bà dạ, bình vậy đó à thấy da vẻ hồng hào à ừ, đó vậy đó có biết gì nằm vậy hoài ơi này đừng ờ lớn rồi hưng lớn rồi giờ kinh nổi hết trơn rồi cái tiền này là dạ dạ tiền cái tiền này là của ông quan gửi nha ừ, ờ, ông quang có gì bà rồi. có gửi lời cảm ơn ông quan gì không để biết gửi chứ gửi lời chứ tiền này gửi cho chú giữ hôm đó nè chú có nói nè ờ đúng rồi chú của, à, ờ, của tháng tháng sau đó ờ, của tháng sau đúng rồi ông quan gửi mà ông quan ờ, để tôi giữ để đưa hai tháng à, hai đưa nuôi hai nhỏ tôi mới gà tôi mới nói có nói là tôi nói rồi tại không có đi học chú phước chú không có đi gửi vô đặng mà để dành cho nó đi học cho nó vậy đó ừ. vậy là cho tôi cảm ơn ông quan dạ. rồi Ờ, mà biết chừng nào tôi trả ơn được cho ông quan trời chắc tôi tới chết đấy biết chừng nào tôi trả ơn được cho ổng cho nuôi hai đứa cháu nữa ha hai cháu hai cháu là cảm ơn lại kìa cảm ơn kìa cảm ơn ông kìa cảm ơn ông rồi à, ờ, nuôi con à, nuôi con đó rồi sao nữa cảm ơn quan sao nuôi con hai con đi học nuôi con hai hai con đi học nói cái gì cũng phải nhìn qua hơn cái mới nó cho nó đồng điệu anh đồng điệu nhịp nó mới theo nhịp ừ. rồi à, tới tiết mục anh bóc đi mở ra ăn đi ăn đi vậy con cũng chúc sức khỏe bà nha ở nhà với hình sức khỏe nha dạ. rồi con à, đi thẳng vô phong điền tiếp nữa để vậy hả dạ cảm ơn chú ghé lại đưa tiền cái rồi ờ. gửi ít đồ ờ cảm ơn chú phước còn hai con cảm ơn chú phước này chú phước mua cho hai con nè hai con ờ. cảm ơn các chú cảm ơn chú phước cảm ơn chú liêm Vô, phải đồng điệu nữa ha lại lại ờ, uh, ôm uh, ờ, hôn chú liêm cái đi chú liêm không đi chú liêm không dạ, chú liêm kìa dạ. đâu có ôm chú liêm ôm chú hôn hôn chú liêm cái đi mấy năm rồi chết dạ, vậy trời hung ra nó hung ra <laughs> trời ơi nặng nó nặng rồi ừ, nặng nặng lắm còn đem nó ngủ tôi kéo nổi. 6 tuổi rồi 7 tuổi rồi mới lúc 5 tuổi rồi, à? lớn rồi ha nữa lớn ngoan nha con dạ. ờ. ừ, Rồi, thấy chú Liên dạ, xé cho. chú Liên xé cho. Đó, đó. Thôi vậy Phước cũng à, xin à, kính chào cô chú nha Hẹn gặp lại ở à, clip sau nha Tháng sau Ăn Tháng sau là có tiền Tết rồi tháng sau chắc cận Tết đi Cỡ khoảng còn 15 ngày nữa gần Tết ta còn ghé Tại ghé cận quá đưa tiền cái xài hết cũng vậy cận, cận Tết. tự, tự ừ, ừ, con biết con sắp xếp vô ừ. không Ừ không Ngon không? Có là tôi đi xin xin à, đi xin hả à. xin mấy đứa cháu đó ừ cho xin vài trăm trăm hai trăm nó gửi với dạ. vòng vòng đấy nè xin xài nó thiệt không có mượn gì ra tiền hết trơn đó nha chỉ là ở nhà gì không là không dám đi đâu đi chú phước à sợ dạ. sợ con bệnh rồi cái không ai nuôi mấy đứa nhỏ nha không ai nuôi con này nè sợ không chết luôn dạ con nấu xong rồi chú nấu xong rồi dữ lắm chú ơi nhóc hết trơn chú ơi xin hút của à, của nhà chùa chùa trên An Giang ta có gửi xuống cho giữ, giữ gìn sức khỏe nha nha chú giữ sức khỏe nha <laughs> cười kìa nằm nằm gì đó giờ ba năm mấy rồi vậy đó cố gắng nha con ờ, cũng ờ, đi luôn nha bà tư rồi, thôi vậy phước xin ờ, chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau nha bye bye nè hưng với nghi bye bye bye bye, bye, bye. bye hai ngoan nha dạ dạ đi phong điện hả dạ con vô phong điện cái rồi. rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau nha bye bye và hẹn gặp lại